dạ em chưa có mối tình nữa em chưa có mối tình nữa dạ thì cũng có nhắn tin qua lại thôi dạ em thấy không hợp á với lại em cũng khi nhắn tin đó, em cảm thấy ờ, không được thoải mái chị em ờ, hơi nhút nhát đối với người lạ thì ờ, thường á, nhắn tin với người lạ sẽ làm em cảm thấy áp lực đó chị nghe bạn gái mà chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em thấy như thế nào dạ cũng có ưu và nhược điểm chị có ưu và nhược điểm ưu là chỗ nào mà nhược là chỗ nào ưu điểm là có thể là dễ dụ có thể là dễ dụ nhược điểm là <laughs> à, dạ em tên là Nguyễn Văn Thắng em uh, quê Đắk Lắk em uh, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1993 dạ. quận Còn uh, hiện tại em đang à, ở làm việc ở quận 7 này ừ, Vậy hả? Công việc mình đang làm là công việc gì nè? À, dạ em làm nhân viên à, bảo trì tòa nhà xây dựng dân dụng gì Ừ, xây dựng dân dụng Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Thắng? À, điểm mạnh của em là siêng năng ờ, Đó đúng rồi Siêng năng cần cù là một đức tính rất là tốt dạ. Gì nữa? Tham gia các hoạt động uh, uh, thể thao và từ thiện ừ. như là chạy bộ gây quỹ từ thiện wow yeah. Dạ. À, dạ bóng chuyền hoặc là bơi lội cũng chơi được hết chị ạ à, ngon lành ha rồi thế còn điểm yếu của mình là gì điểm yếu của em là nói diễn đạt chưa chuẩn à, chưa để cho người khác hiểu rồi chào em gái rồi dạ. em giới thiệu đi em tên gì Em chào chị Cát Tường, em tên là Thúy Ái Dạ, em 27 tuổi Em đến từ Vĩnh Long Hiện tại em đang công tác và làm việc tại Sài Gòn Ừ, mình công tác ở đâu Thúy Ái? À, dạ, em ở nhà bè chị Mình làm công việc gì nè? À, em nhân viên văn phòng dạ ba mẹ cũng dưới quê hết dạ ba mẹ dưới quê. cho nên là ở với ai lúc trước em ở với bạn và hiện tại em ờ, mới dọn là ở riêng một mình lý do sao hồi, hồi đó ở với bạn giờ ở mình dạ bạn em có bạn trai sắp về dạ, bạn em có bạn trai sắp về trời ơi bạn nhỏ bạn cũng phàng nó bỏ mình phải không dạ mình phải có bạn trai luôn ha dạ. thôi nhìn thấy ta có bạn trai tuổi thân ha dạ. điểm mạnh điểm yếu của em là gì thưa ai dạ điểm mạnh của em là em hiền em cũng ờ, chăm chỉ điểm yếu của em là em hay quên á à, ờ, với lại em cũng hơi nóng tính rồi nóng tính đó hả thường thì nóng tính là mình sẽ nóng về những cái công việc gì nóng với ai nếu mà công việc đó mà không hợp ý em á thì em ờ, khó chịu á chị ừ rồi hôm nay đăng ký tham gia chương trình là ờ, nhà ba mẹ đồ dưới quê có biết không dạ biết chị ba mẹ làm giấy cho em đi luôn rồi chị ô okay, hả dạ. ồ dạ được ủng hộ phải không dạ uhm, điểm điểm mạnh điểm yếu rồi nhưng mình tâm sự một chút xíu về cái tình trường thì à, mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ cũng được một mối chị một mối à, mối đó làm sao kéo dài được bao lâu thắng gặp mặt liên tục nhưng mà kéo dài chỉ 4 tháng thôi chị <laughs> sâu đậm gặp mặt liên tục mà kéo dài 4 tháng dạ là sao thời gian tiếp xúc nhiều nên là dễ khi biết hợp hay không hợp liền chị bạn nói với em à, cùng à, hướng đến là chúng ta chỉ là bạn bình thường à cả hai cùng quyết định như vậy luôn sau 4 tháng ở bên nhau dạ sâu đậm lắm chưa cũng khá khá vậy <laughs> trời mà ngọt ngào chia tay vậy đó hả đồng thuận chia tay luôn vậy đó hả dạ mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì trong cái mối tình đó không vừa chữ duyên chúng ta cùng cố gắng thì mới tới được dạ duyên thôi mà còn có cái nợ với nhau đâu phải chuyện dễ đúng không dạ đúng rồi chị ừ, em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào vợ tương lai như thế nào tìm à, bạn nữ à, thì à, cùng làm ở thành phố hồ chí minh này quê thì nếu mà ở gần các tỉnh ờ, tây nguyên hoặc là những cái tỉnh ờ, miền trung thì càng tốt chị miền tây không chịu hả miền tây sợ bạn ờ, bạn nhiều khi là không chịu lên núi hả dạ bạn không chịu đâu <laughs> mà em định lập nghiệp ở thành phố hồ chí minh hay là em định về quê dạ em thì hiện tại trẻ còn uh, dự định là đang còn ở đây chị ừ sau này thì em chưa biết ra ở đâu đất thành lành thì chim đậu thôi sau này lấy vợ cũng vậy nữa lấy vợ mà vợ chồng sống ở thành phố mà ổn định công việc sinh con đẻ cái cho nó học hành tiếp cận rồi ở thành phố thì còn ở lại còn thật sự đến lúc mà mình cảm thấy nó không tốt mà là thì mình lựa nơi nào tốt thì mình đi thôi dạ dạ chị nói đúng ừ, rồi à, còn em thì sao tình trường mình như thế nào thế ai dạ em chưa có mối tình nữa em chưa có mối tình nữa trời đất ơi dễ thương quá sao chưa có mối tình nào cơ lý do em cũng không biết chứ tại là duyên em chưa tới gì có ai để ý mình không dạ thì cũng có nhắn tin qua lại thôi dạ em thấy không hợp á với lại ờ, em cũng khi nhắn tin đó, em cảm thấy ờ, không được thoải mái gì em chưa thấy cảm giác thân thiết á tại em ờ, hơi nhút nhát đối với người lạ thì thường á nhắn tin với người lạ sẽ làm em cảm thấy áp lực đó chị em có từng thích ai chưa ừ, dạ cũng chưa chị cũng chưa chị chết rồi trời ơi thiệt thòi quá à phải yêu tuổi trẻ là phải yêu nha có tình yêu thì con người mình nó sẽ vui vẻ hơn thoải mái hơn yêu đời hơn tình yêu nó rất là đẹp nó làm cho mình cảm thấy nhiều cái hay lắm thử đi nha chứ bây giờ không yêu là con người mình không yêu nè nha không có rồi lãng mạn nè thấy không không có ước ác nè đôi lúc nhiều khi mà còn trẻ không sao nha em mới hai mấy không gì nha em còn trẻ nha bắt đầu mà cứ vậy hoài 30, 40 em thấy người ta nói những bà cô già khó tính không đó da dẻ cũng nhằn nhèo tánh tình cũng khó chịu cáu gắt cho nên là phải có tình yêu nha em nha muốn tìm một người như thế nào dạ em muốn tìm một người bạn trai hiền biết quan tâm chia sẻ ừ. à, biết thương em và thương tất cả mọi người à, là người chồng thì phải biết chăm sóc lo lắng cho gia đình hai bên ừ Dạ, về ngoại hình thì em cũng không quan trọng lắm Chỉ cần là cao hơn em là được rồi chị ừ. Vậy thôi, em cao mét mấy? Em cao mét 61 Rồi, em cao mét mấy? Dạ, mét 66 <laughs> Trời ơi, thì cũng cao hơn được 5 phân rồi, ta mang dạ. dài lên là vừa Nha Rồi, um, tụi em có hình ảnh gì để đem theo không? Dạ có chị Tao cho em có hình ảnh gì không? À, hình ảnh là dạ cũng có Nè, rồi, lựa coi Cổ là ai trong đó đông quá vậy biết anh nào đây nhưng mà điện thoại được cái mình, mình mở ra mình xê dịch mình kiếm coi dạ ừ. ừ anh này anh đó phải không dạ. cái anh núp núp này đã phải không dạ giữ nguyên hiện trường đó chị coi đúng không bên nào dạ rồi em chọn bạn này thấy bạn là đứng ờ, cho dù đứng nhưng mà thấy em ờ, thấy tướng người thanh mảnh này chắc là cao cao cao mét sáu mốt dạ à, em rồi. nghĩ vậy để xem sự lựa chọn của hai bạn đúng hay không nhé cầm nha cầm đo nha so nha mở cửa trái tim <laughs> chào anh chào em em sai rồi em sai rồi là em bị phạt em đúng không dạ em hình như là cũng đúng chị em đúng là em sai em bị phạt đâu ảnh là anh nào đâu chỉ lại cho ảnh coi coi yeah. Dạ phải rồi cha rồi nhìn hình mà vẫn đoán sai phạt nữa à anh ngồi đằng trước đúng rồi em ngồi đằng trước rồi đó rồi rồi thôi bây giờ tặng quà trước rồi phạt sau à, nè rồi rồi chào qua cung cửa rồi gửi em em à, dạ em cảm ơn anh rồi. em có cuốn quà gửi lại tặng à, vậy dạ Wow, cái gì đây? Đâu? Cái gì? Cảm ơn em nha. Dạ. Xanh lá quá vậy lấy ra chị Tường coi chứ coi. Khoe mọi người nè hình như là một cây cảnh á cây cảnh cây này cây gì vậy cưng à cái bonsai gì dạ cái kim ngân á gì kim ngân nó có ý nghĩa gì cưng dạ em muốn à, gửi anh một lời chúc là chúc anh luôn thành công và may mắn à, rồi ok rồi nhớ chồng cho nó kim ngân nha kim ngân kim là vàng ngân cũng là ngân khố là vàng đó ráng cho nó đơm hoa kết trái lên là tình yêu là giàu có luôn đó dạ ngày nào em cũng tưới nước rồi bây giờ phạt cổ cái gì nè cổ đoán sai cầm đoán sai bình thường là được đi mà cái này nhìn rồi mà còn đoán sai nữa tí ờ, tí nữa nếu hết chương trình ờ, em ờ, bao anh ra ngoài uống nước anh bao lại ăn gì đó trời ơi được không dạ quá tốt quá tốt rồi hả rồi bây giờ trước mắt cái đó là lát nữa ra ngoài bây giờ ngay chương trình thì tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn của chương trình đã chuẩn bị sẵn rồi mình trò chuyện với nhau nha để mình hiểu nhau được nhiều hơn anh ở uh, quận 7 hả anh anh ờ, làm quận 7 nhưng mà ở quận tư em em cũng gần quận 7 á à, em ở chỗ quận 7 đúng không em hay là ở bên ờ, bình chánh em ở đường lê văn lương hướng nhà bè à, Tại em à, làm à. nhà bè anh chơi được thể thao phải không ờ à, cũng được em em cũng thích chơi thể thao nữa lúc đi học quá em cũng tham gia bóng đá bóng chuyền lớp mà có chương trình có tổ chức đó là em lúc nào cũng tham gia chứ. Ừ, tốt ở gia đình anh có đông anh chị em không anh à, nhà gia đình ờ, ba anh em anh anh cả rồi xong rồi ờ, đến ờ, em gái rồi xong rồi em trai mời nha dạ chưa lên vậy là dạ, dạ, chưa chưa lên buôn ma thuột lần nào đúng không em dạ chưa nếu cái cơ hội đi luôn buôn ma thuột của nhà trang luôn rồi em bóc bóc trước nha ừ. à hai bạn suy nghĩ như thế nào về làm dâu và ở rể anh nghĩ ờ, cái đó cũng được tùy vô điều kiện hoàn cảnh uh, gia đình hai bên uh, với lại suy nghĩ của uh, người vợ với người chồng anh nghĩ thì cũng uh, bây giờ này, ở rể hoặc là làm dâu thì cái đó cũng đều nên làm dạ. ừ. em thì cũng không quan trọng làm dâu hay không anh tùy hoàn cảnh ừ vậy <laughs> đắk lắc có xa quá không em em chưa đi nữa nhưng mà em nghĩ nó cũng chắc cũng hơi xa ờ, nhà gia đình ba mẹ khó không anh à, bình thường uh, lấy vợ uh, hay như nào uh, tùy anh thôi còn em mấy anh, anh em dạ em có hai ạ à. em và em gái em cũng là chị cả anh bắt thử lá thứ hai đi gọi <laughs> bóc thử đi hai bạn suy nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử trước hôn nhân đó là em không đồng ý quan điểm sống thử trước hôn nhân em muốn kết hôn chứ tại em thấy sống thử nó sẽ gặp nhiều cái ờ, khó khăn anh giả sử như sau này lỡ mà không thành á thì bạn nữ lúc nào cũng thiệt thòi chứ anh ừ đúng rồi dạ. thiệt thòi cho bạn nữ thì còn theo anh nghĩ nào anh anh nghĩ ờ, điều này cũng tùy thôi nếu mà thấy hai bên ờ, kiểu như là đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể sống thử trước hôn nhân được tại vì bây giờ mình thấy hợp với lại thấy nhiều cái thấy phù hợp gia đình hai bên không không có suy nghĩ nào tiêu cực về cái này thì anh nghĩ là đó là được ừ, cũng không có gì cả nói chuyện nhỏ quá tôi ở ngoài tôi rình tôi không nghe được gì trơn á nên tôi phải đi vô luôn á trời dạ rồi hồi <laughs> ôi không nghe được gì luôn á hai người gù ghì dễ sợ luôn bí mật kìa làm sao <laughs> chứ người ta chưa có tình yêu nghe chưa có dạ. tình trường luôn á nghe bạn gái mà chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em thấy như thế nào dạ cũng ờ, có ưu và nhược điểm gì? <laughs> có ưu và nhược điểm ưu là chỗ nào mà nhược là chỗ nào ờ, ưu điểm là có thể là dễ dụ có thể là dễ dụ nhược điểm là <laughs> nhược điểm là nhiều khi mình phải tốn thời gian hơn dạ không sức nữa nhưng mà nếu được cái là ngon lành dạ được thì rất là tốt vậy ừ trọn vẹn đúng không dạ rồi hôm nay là em đi với ai dạ em đi với bạn em ạ à có bạn hả rồi mời bạn vô nha vô bạn vô hỏi thăm vài câu nè vô đấy Thôi chị rồi đứng đây nha dạ em gái tên gì dạ em tên my là bạn của ái my uh, dạ. chơi với ái được bao lâu rồi my dạ chắc trên 2 năm luôn rồi hai năm luôn rồi mình có hiểu về cái cái cái, cái suy nghĩ cái gu cái cá tính cái sở thích của ái không à, em, em thấy gu của ái hơi lạ ủa sao vậy gu sao lạ bởi vì em thấy có rất là nhiều người mà dạng như là cũng muốn có ý với ái á ừ. mà thấy không biết gái suy nghĩ sao nhưng mà thấy rất là kén chọn <laughs> dạ nên em nghĩ là chắc gu cũng đòi hỏi cao lắm à vậy có nào hỏi hỏi không có trả lời không dạ. hỏi dạ. ý là mày thích làm sao vậy đó dạ không không trả lời Rồi. dạ vậy thì hôm nay mình ngồi ở dưới với một cái khách cái nhìn khách quan dạ. thì mình thấy là cặp đôi này như thế nào em nhận xét gì về anh này dạ thì nãy giờ ngồi ở dưới á, thì thông qua những gì mà nãy giờ em có nghe và anh chia sẻ thì em em có nghe được ảnh là đi từ thiện ừ. thì em nghĩ là ảnh là một con người phải có bản tính tốt thì mới mới suy nghĩ đến những việc là sẽ đi từ thiện như thế nào đó ừ. thì à, hoa nãy giờ hai người chỉ có tìm hiểu nói chuyện với nhau thì em nghĩ là ái và anh á, thì nên cho nhau một cơ hội để cùng tiến tới anh thì em cũng nghĩ là đang ở quận 7 mà ái cũng đang ở quận 7 thì tiện rất ha. là gần và rất là tiện lợi để cái gì mà hẹn hò phát triển ừ có cái điều gì nãy giờ em ái ngại cặp đôi này không em nghĩ là chưa phù hợp không em nghe nãy giờ chứ chị đâu nghe gì đâu em vậy mà em nghe được là em hay á chị không nghe chưa? <laughs> em còn cái thắc mắc là hồi nãy em có nghe là ái á, thì ý định là sẽ muốn lập nghiệp tại sài gòn ừ. nhưng anh thì anh chưa có suy nghĩ là không biết là sau này sẽ là ở sài gòn hay là đắk lắc anh chưa nghĩ tới cái tương lai ừ. đó thì em cũng thắc mắc về cái vấn đề đó thì ờ anh thì ờ, anh trai dễ mà nói chung anh nếu mà thấy điều kiện ở đây tiếp tục được á thì anh sẽ ở đây còn không á về nhà cũng được em nói chung là về quê thành phố buôn ma thuột thì cũng được em chứ cũng không có ràng buộc ở đây hoặc là gì kia đâu em có nghĩa là tùy tới đâu tính tới đó tùy cái cái cái sự nghiệp không ai nói trước được nếu nó dạ. phát triển được ở đây thì ở đây dạ. nó không phát triển được thì về quê có rau không rau có cháo không cháo dạ. ý vậy á đúng không dạ phải không cưng dạ dạ phải thì từ từ tính <laughs> rồi em dạ. có lời khuyên gì dành cho bạn mình ngày hôm nay không nè thì em nghĩ là ái nên mở lòng và cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu một người nào đó vậy thôi ha dạ. rồi thì cảm ơn em nha dạ, em rồi, cảm ơn em rất dạ. nhiều đó là ý kiến của bạn thân mình mình cũng tham khảo thêm để mình hiểu nhau nhiều hơn rồi bây giờ mình sẽ có chơi một cái trò chơi game ai đến với chương trình mình có cái game chơi cho nó vui rồi trò chơi của chúng ta như sau hai bạn hãy nắm tay nhau xong mình lấy cái trán để mình giữ chặt cái tờ giấy này để mình cảm nhận được hơi thở nhịp tim của nhau trong vòng 15 giây thông qua cái tờ giấy này biết sao có tờ giấy không tại covid chứ. <laughs> giỡn thôi rồi mời hai bạn đứng ra phía trước rồi trước tiên là mình nắm tay nhau đi nè nắm tay nhau để có cái luồng điện nó chạy qua nha rồi giữ lại 15 giây giữ, giữ lại đúng không chị Đúng rồi, 15 giây để cảm nhận Rớt là làm lại từ đầu Mỗi cái bước đi của tôi là một giây đó Rồi, cảm ơn hai bạn Rồi, sẵn tiện đang đứng đó mình nói luôn cảm xúc ngày hôm nay gặp nhau như thế nào hôm nay em rất vui khi gặp được anh rồi anh cũng ờ, rất vui ờ, tới đây tham gia chương trình được biết em sao mà nói mà không dám nhìn mặt em vậy sợ <laughs> mà nữ ngại rồi <laughs> em có cảm nghĩ gì không em nghe tay anh ấm à vậy dạ. hình như tay em cũng hơi lạnh so với tay anh rồi trời ơi ông này ông nói chuyện ông không nhìn mặt bạn gái tao ông nhìn đâu qua ngoài này nè dạ. nhìn thẳng cổ coi dạ thôi tới đây, tới đây ờ, cũng ờ, có duyên ờ, có duyên rồi dạ. nên là chúng ta cứ bấm nút hay như nào cho nhau cơ hội đi rồi để từ từ tính tiếp em <laughs> dạ. trời ơi ta chưa có tình yêu mà cỡ rồi ha rồi về vị trí đi hai bạn hôm nay cặp đôi này á, là tại sao chị cho cái thử thách mà nó có cái sự sát như vậy đó là chị cũng là là thứ nhất là cũng là muốn giúp các bạn đó nha này là em lợi đó dạ. không có cái sự va chạm sát như vậy là sao để cho các bạn đo cảm xúc với lại cô chưa có bạn trai lần nào để cô coi thử coi cô ờ, tiếp cận với cái mùi đàn ông cô có dị ứng gì hay không hay là cô thấy ổn đó là chị cho phụ nữ mình kiểm tra mình test cái cái như vậy đó chưa có kinh nghiệm có gì không hiểu cứ nhắn tin hỏi chị tường nha không chị tường chỉ cho nhau không nhưng nhớ cái điều chị tường dặn ngày hôm nay cứ yêu đi khi có thể yêu khi cho mà cái cơ hội cho phép tại vì người phụ nữ mình được quyền được yêu và được ừ, cái người khác phái nâng niu chăm sóc chiều chuộng mình có quyền nhõng nhẽo à, không có quyền đòi đi chơi đòi này đòi kia đó là đặc quyền của người phụ nữ mình cứ hưởng thụ những điều đó nha em nha rồi bây giờ kết quả như thế nào đó là tùy của tùy các em thôi nhưng mà chị mong rằng là hai bạn cứ làm đúng với trái tim của mình mách bảo có sự rung động thì mình cứ bấm nút hẹn hò mình không có sự rung động thì mình có quyền từ chối nhưng mà đừng có bỏ lỡ cơ hội của mình đừng ngần ngại gì cả mà em là phải là cái người chủ động dù gì thì ta cũng là phụ nữ mà người ta chưa có gì hết đúng không dạ rồi hiểu không dạ. rồi mời hai bạn đặt tay vô nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị tường nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh không đồng ý có quyền lấy tay ra nhá dạ nhắm mắt lại một em không đồng ý quan điểm sống thử trước hôn nhân em muốn ờ, kết hôn chứ tại em thấy sống thử nó sẽ gặp nhiều cái ờ, khó khăn anh giả sử như sau này lỡ mà không thành á thì bạn nữ lúc nào cũng thiệt thòi chứ anh anh nghĩ ờ, điều này cũng tùy thôi nếu mà thấy hai bên ờ, kiểu như là đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể sống thử trước hôn nhân được hai tới tới đây ờ, cũng ờ, có duyên ờ, có duyên nè nên là chúng ta cứ bấm nút hay như nào cho nhau cơ hội đi ba rồi qua bên đây đứng qua đây với chị tường à, nắm tay nhau nè rồi cho anh nắm tay em <laughs> bây giờ xin phép cổ nè à, hôn một cái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt em cho anh hôn một cái yeah. <laughs> Dạ. <laughs> kỷ niệm mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ cười khi nghe anh trời ơi ông hung mà nghe cái tiếng thở nó hít vô thơm không em thơm không dạ cũng có nhớ nha hôm nay là em rất may mắn đã nắm chặt cái tay người ta rồi cố gắng tương lai thì còn dài chị không biết đi được đến đâu nhưng ít nhất thời gian hai người bên nhau thì em phải cho cổ một cái không gian đó là đẹp một cái tình yêu đẹp một cái gì đó nó lãng mạn một sự tôn trọng một sự yêu thương còn cái chuyện đời là nó còn dài lắm tùy theo các bạn thôi nhưng mà ít nhất là em phải làm cho bạn ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ một cái thời gian hạnh phúc bên em được chưa dạ rồi xin cảm ơn chương trình